Dạ, ờ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Hiện tại là Phước đang à, có mặt tại à, ấp 5, xã Vĩnh ờ, Vĩnh Thành, à, thành phố Vị Thanh của tỉnh Hậu tỉnh Hậu Giang à, Thì hôm trước Phước có nhận được một cái tin nhắn cầu sinh của một bé trai Năm nay lên lớp 6 và bé chỉ cần có ước mơ là có một bộ sách để lớp 6 để đi học thôi thì uh, như uh, hôm nay thì bước xuống đây để uh, ờ, xem xét coi tình hình và đặc biệt là bé bị tàn tật nữa nha ở chung với mẹ mẹ cũng vậy luôn với uh, bà ngoại ngoại Hà Nội gì không biết nữa mà bé gửi hình cho Phước thì Phước thấy có một cụ già nữa rồi bây giờ mình sẽ vào nhà và để hỏi thăm tình hình nhé rồi mình đi vào nha đây là nhà của em ấy ờ con đó không con là người nhắn tin cho chú đó phải không con con bị gì ờ tập hả đâu con đi tới lui cho chú xem thử thôi wow xích đi đi xích đẳng kìa đi xích đẳng đi mở cái đèn này lên cho chú luôn đi à. con tên gì lê phước hậu hả ờ mở cái đèn lên cho chú ha rồi cái chân con bị gì hả rồi mở cái đèn lên đi con cho nó sáng sáng để chú quay cho nó tiện. là cái nguyện vọng ước mơ của con là có được bộ sách đi học hay gì uh, Phước Hậu? Dạ có được bộ sách đi học nhưng mà con còn lo cái là không có phương tiện để đi học tại vì năm nay con lên lớp 6 là chuyển qua Vĩnh Chèo rồi mẹ con cũng không có đưa được. À, con thấy à quên chú thấy cái đường đi vô nhà con đây nó nhỏ xíu mà nó xình lầy quá trời luôn. Nãy chú đi mà chạy xe máy mà chạy còn khó nữa. Dạ, à, quên nè, à, cái giò con như vậy rồi sao mà con đạp xe đạp được? là dạ, con cũng không biết nữa tại nhỏ sinh ra là nó hơi gì á mà con có biết chạy xe đạp không dạ không không biết chạy rồi giờ sao có phương tiện và mẹ con biết đạp không không rồi giờ phương tiện sao mà có phương tiện để con đi học được sao mà con đạp xe đạp được dạ chắc chiếc xe đạp điện được à, xe đạp điện hả xe đạp điện mẹ con chở con đi học rồi à cái xe đề hả xe đề là xe gì á chị đọc tiện là gọi là tưởng tượng như gắn bánh gì à, xe ba bánh đó hả ba bánh cái đường trong đây mình chạy được không à đi đường chợ được đó hả à là xe mà xe kiểu xe điện mà xe ba bánh đó hả à. ở ở ngoài chợ mình ở đây là chị có biết chiếc xe đó như thế nào không chưa thấy luôn vậy lúc đó vợ đi đi học là bé đi bằng cái gì đó thì em nó từ năm tuổi tới ờ, ấy thì lớp tư thì bơi xuồng đi học đúng trên này à, bơi, bơi xuồng có chiếc xuồng bơi à. cái diễn trường đáp tư có gian là cái bữa đi được bữa không à. cái nó nói bữa đi được bữa không con bực bổ quá mẹ ơi ta đi người ta không học không ham học trơn con nói à, cái chị nói gán chứ sao giờ con chứ thì nghỉ thì nghỉ xin phép cô đi chứ sao giờ bây giờ này ra giờ bắt đầu là chuyển trường học lên lớp 6 là bắt đầu là xa hơn nữa năm sáu cây số năm sáu cây số là sẽ Vĩnh Thịnh Tây à nhưng mà theo ờ, chú biết nha tại hôm qua chú có ra ngoài nhà sách đó, chú hỏi á, tính mua bộ sách vô, vô tặng cho con tuy nhiên đó là cái bộ sách đó bây giờ nó cải cách nó cải tiến gì đó rồi giờ là mỗi trường là mỗi dạy khác nhau hết à, liêm cầm cái máy giùm anh đây liêm mà giờ bởi vì mua là vô cho vô nhà sách người ta nói là không biết uh, không biết là bây giờ là bé ờ, theo cái chương trình học gì, theo chương trình gì trường mà mua nữa tại vì mỗi ừ. trường nó có mỗi chương trình khác nhau ủa mà ba của bé đâu á chị à, mất rồi hả lúc năm sáu tháng hả à. Ờ. cái mẹ chồng nó nuôi à, cái cái chân con bị là tới đâu dạ, à. trời ơi cái chân à, con dạ, ờ, chú đứng là con con đi cũng được hả chú với đi bình thường mà nó không có giò nó cái chân nó không có được thẳng gì đó hả wow ủa cái tay bị luôn hả ờ, ủa trời quên ha nãy giờ chú ờ, không để ý nữa cái tay nữa tay chân đều bị hết nè. bà con có học giỏi không phước hậu dạ năm nào con cũng nhận giấy khen hết trơn với khen mà học sinh gì dạ, học sinh xuất sắc xuất sắc hả à đâu rồi lấy cho chú mượn ơi đâu đâu đây cho bé vô lấy đi bé lấy đâu trời hai mẹ con hai mẹ con ờ, đi đi trang luôn y chang luôn nè rồi nè cô chú anh chị xem rồi. ở nhà là nhà từ thiện luôn hả nhà ờ, ở chùa cũng dựng ờ, bằng cây rồi ờ, lập ton nè lên quay sơ bên đây cho cô chú anh chị xem dạ, dạ. ờ chung thì nhìn nhìn ton này chắc cũng phải là ton mỏng nhưng mà dạ. có còn hơn không dạ ờ ồ oh, ừ, có giấy khen nè học uh, năm nào cũng có giấy khen chân luôn dạ. nè con ngồi ghế đi con ngồi ghế đi ừ, vâng. hoàn thành tốt nhiều học tập năm dưỡng thành ủa đâu ờ? nó không có để lại mấy cái kia là xuất sắc hết à cái lớp 5 này là à, không lớp 5 này là nó không có để nữa đúng là chỉ có giấy khen vậy thôi mà chắc giờ là à vậy là như kiểu giờ là học giỏi mới có giờ hồi xưa là khá là có mà giờ là giỏi mới có thôi phải không đúng rồi à trường mầm non cũng có giấy khen nữa đó hả đây đây đây hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập dạ chào cô lớp 4 cũng có giấy khen nè lớp 3 cũng có giấy khen lớp 2 xuất sắc luôn xuất sắc luôn lớp 1 xuất sắc luôn ô mầm non mà cũng xuất sắc luôn ô từ uh, tính ra là từ uh, học uh, uh, mầm non là đã xuất sắc rồi nè theo hàng năm hết trơn luôn mầm non rồi uh, mầm non rồi lớp 1 lớp 2 lớp 3 lớp 4 lớp 5 học giỏi quá ha mà giờ là tính lên lớp 6 rồi bây giờ không có sách luôn dạ không có tiền mua dạ. không có tiền mua hả vậy giờ là chị ở nhà chị làm gì để nuôi bé Chồng nón mà tháng mấy nào có chồng cái nào Chồng trồng nón là sao ta trồng ngồi lá mình đang đang mấy nón lá lại hả à chậm cái lá rồi rồi bắt đầu đang à, đúng đâu đâu mấy cái nón nón lá mà đổi đó đó nó có cái mưa sẵn gì vậy đó bốn cái luôn à. Ờ. à. cái khuôn này hả ờ à rồi xong rồi mình ờ, ngồi mình chào trồng mấy cái lá vô à, à là là là, là à, làm nón lá này hả một cái vậy là mình lời được bao nhiêu quá chị một ngày mấy làm được một cái Đấy. à đây là thành phẩm phải không Nội đưa con nó đi học đó. Ờ, là thành phẩm. Ừ, đưa con nó đi học đó, nón đó đó. Tháng mấy à, tháng này, tháng mấy này không có chồng rồi, à, ờ, rồi con có cặp da chưa dạ chưa chưa cặp hả cũ. cặp cũ hả dạ. à, đây anh ờ, cầm đi ra lấy cho lấy cặp da với lại cái uh, cuốn tập vô anh gửi trước tại gọi sách thì nữa uh, chắc chú gửi tiền cho con tự mua còn về uh, xe thì để uh, chú uh, chú hỏi lời người ta coi dành cho người mà tàn tật như vậy là đi xe gì cho nó tiện hay là mẹ đưa là xe điện hay xe gì con đi với con được không? Con chó. Con chó ngoại nó sợ nó không dám đi ra. Trời à, ơi. Chó chó nhà bệnh đó. Con chó này lúc trước nó cắn con. cắn nữa hả? Qua cửa con già. Trời ơi, chú ơi cho gì có nhà tôi mừng tôi tắt mất chết không chết luôn. Lại nhà này được cho bao lâu chưa cô? Chưa được tháng. Chưa được tháng nữa. Ờ, con đồ tùm lum hết trơn à. Ờ. Thấy vậy nó khổ lắm chú ơi chứ phải giờ vậy là ước mơ của con chỉ có đơn giản là có được bộ sách đi học với lại cái phương tiện để đi học thôi á hả mà giờ là học ở là học cấp cấp 1 là có học tiếng Anh chưa dạ. cấp 1 có học tiếng Anh chưa dạ, dạ có rồi có rồi hả rồi ờ, khi mà con học ở trong trường đó có nghe là sách ờ, lớp 6 ở trường có nói là dạy theo cải cách theo cái gì không dạ không tổng kết thì kêu con nhận giấy khen vậy thôi chứ à, có, có cho tập gì nữa không đúng rồi lên lớp 6 sách gì vậy thì giờ sách nó nảy cách nhiều quá cái này thì nữa khi mà mình vô trường á dạ cũng như cái lớp 7 của ông thư đó là nó học là cũng còn chân à, trời sáng tạo gì đó dạ ừ, cô giáo dặn có mua đây mua... cho con cái uh, tặng con cái cặp da nè cặp da có logo của bên uh, chú coi coi coi cỡ lửa cặp da này coi đẹp nha có nhiều ngăn nè cặp da mới luôn á đâu kéo ra thử coi. Má bơi, dạ, con cảm ơn chú đi. Con cảm ơn chú nhiều. Ừ. Chào. Dạ. Bự hơn tập giao của con ờ, đeo không? Dạ, bự hơn. hả? Đâu đeo vô coi vừa không? Đeo vô lử ơi chú coi ơi. À. Ờ. Có gì thu dây lên. Ờ à, đó, vậy vừa rồi tại sách lớp 6 nhiều à. Đó. Có gì thu dây rồi lên được á. Chứ con còn ờ, tròn 40 kẹt tiền con mới nhờ cậu là giúp giùm con bổ sách <laughs> còn cũng còn hơi kẹt tiền hả chứ giờ con làm gì ra tiền giờ cũng còn hơi kẹt ủa vậy là có làm gì ra tiền không mà kẹt dạo này kẹt tiền <laughs> mọi sách lớp 5 chị mua cho bé là mua hay là ta tặng mua không mà có... sách lớp 5 lúc trước thì mua nhiêu quên hả ừ. vậy năm nay nhiêu rồi à, bốn mấy rồi bốn mấy là bốn mấy bốn chín hay bốn mốt hay bốn mươi bốn mươi lăm rồi hả vậy là nằm ở khoảng giữa ha còn bé là phước hậu ham học mà lại học giỏi nữa nha học giỏi cái là tao thấy ngạc nhiên là từ mầm non luôn cái bằng khen mầm non á bằng khen mầm non một khen mầm non là thấy là vip rồi đó tại hồi xưa hồi nếu học mầm non là đa số là nó chỉ có ờ, có cái bông thôi à mà giờ có bằng luôn là học giỏi rồi xây cái nhà lên con cầu ghê luôn tại con còn thiếu tiền mấy người con mượn mấy người kia mượn cậu hai trăm mấy triệu đặng xây lên nó chứ không có tiền để xây nữa vậy đó hả ừ, con con dạ, mượn hay là mẹ con mượn dạ con mẹ mẹ mượn mẹ con mượn hả chứ, dạ, chứ con chứ con uh, có gán học để nữa làm kiếm tiền hả Thôi hiện giờ đó chứ lại chú gửi con ờ, hai uh, chục uh, tập tập ôi quên lánh giấy khen ở trường có cho tập có, không chục cuốn chục cuốn hả đây chú gửi thêm hai chục cuốn nữa nè chứ lại chút nữa rồi chú uh, gửi uh, tiền cho gia đình cho con để có gì con uh, bỏ túi đi học mà tháng mấy mới đi học Dạ 20 tháng 8. 20 tháng 8. tháng 8. Vậy là bữa nay là cũng ờ, khoảng 19 tháng 7 rồi, một tháng nữa. Một tháng nữa. Vì bữa nay 19 20 rồi. 20 rồi, còn ờ, một tháng nữa là giờ là cũng vừa đủ rồi thì để chú về về chợ rồi chú coi xe đạp rồi có gì uh, xe cộ đồ phương tiện rồi chú xuống chú phụ được cái gì đó chú phụ cho con giúp được cho con gì giúp còn thiếu mấy triệu dạ. thiếu mấy triệu nói rồi nói chú nghe rồi dạ con cũng không khẳng định thua thiếu thiếu mấy triệu chị à, thiếu à, cũng bộn bộn bộn bộn là bao nhiêu 9 triệu mấy trời thiếu dữ gì đó hả mỗi lần mưa lớn mà nhà con mà nước bây, bây giờ vẫn còn ngập hả không mới là nè tôi ra tôi mặc cho nó nè đó vậy đó, là cái đó nó thôi giờ lỡ thiếu rồi à cái chỗ nước ngập là phải không chỗ ờ, cái ờ, cái chân giường cái chân giường nó có đó ờ, đúng rồi đúng rồi nó có cái khoảng mà để bị cái chưởng cái chưởng nước ngập mới vừa xong ừ, nè liêm cầm máy giùm anh đây liêm bệnh nữa hả ủa rồi ba của bé mất là bé lúc mới được có 5 tháng hả chị tại vì nói chung thì à, nó mình cũng không có mong là nó ở với mình mình cũng có con nhờ vậy đó dạ. thôi kệ không mai nó không giống cha nó là... giống mẹ thì mình nuôi dạ, nó mình dạ. nhờ đi à. là mất luôn á hả ờ rồi nó cũng chết thiệt không phải của anh ta <laughs> không phải của nhà kiếm con đúng rồi nhưng mà nó nói là Lâu. tết nó về đặng nó thăm con nó cho tiền ờ. thì tháng 9 nói tháng 10 chết bị ta Bị... đâm chết bị ta đâm chết hả ừ, đâm đâm rồi. thì thành ra không quan tâm và bé cũng uh, ờ, không, không biết mặt không biết mặt luôn Ờ, nuôi rồi giờ vậy là nhận tình thương của mẹ không luôn dạ, với ngoại vợ cậu là làm ở dâu à, có mần cho không chứ nhỏ con đâu có mần được đâu ờ. à. bả chán như gạch cũ lại cho nè ngập nước hết trơn nhà cửa thấy tại thanh trọng á lúc nước ngập cái đó luôn á mưa lớn hả y ga, rồi ước mơ con là giờ ngoài đó ra thì nữa gắng học rồi lớn lên làm gì để lo cho mẹ với lại cho ngoại dạ, hiện tại giờ con cũng chưa có tính nữa chưa tính thôi ờ, giờ gán học thôi phải không chưa định hướng tương lai hứa rồi năm năm sau học giỏi không hứa học giỏi không dạ chắc học giỏi chắc Tại học giỏi hả từ đầu lớp mẫu giáo cho đến lớp 5 là giờ lớp 6 là cũng có lo gì hết là có kiến thức sẵn phải không con là con ờ, là năm lớp 6 là có giấy kèm ờ, vậy là bởi vậy uh, ờ, tối ngày đi đi học về là ở nhà rồi học bài không hả có đi dạ. chơi đâu chơi không dạ ít lắm với lại vòng vòng trong đây biết đi đâu chơi giờ gần thi là không đi chơi luôn ôn bài không ôn ôn bài không hả viết chữ đẹp không dạ cũng đẹp không đẹp mà xấu xấu nó cung là đọc được phải không à, lấy tập đâu lấy tập cho chú xem thử ơi lấy tập cho chú xem mà còn không còn không lấy ở đây cho cô đó lấy giấy bà má nó bệnh từ hồi năm lớp năm này con viết chữ đẹp đẹp thôi tại ừ. vì ừ. rồi đồ đạc à, quần áo thì à, có đồ mới chưa chưa. luôn hả rồi mấy cái đồ lúc trước học là còn, còn cái dáng mũi trên trời thì... là đồ cũ á con mặc là lớp 4 rồi tháo bản tên rồi gắn lớp 5 vô mặt lại <laughs> phải không nó mang chứ không đồ mang hả ờ, nó kỹ đồ nó mới giá cũ đồ gắn trên trời mấy năm rồi ờ, lớp ba tới giờ à. Ờ. gì học một bộ đồ con lúc trước con học từ lớp mấy lớp mấy dạ hình như từ lớp à, học tủ không lớp 3 học tới lớp 5 luôn giờ cái uh, cái dáng còn gì để coi đâu đứng lên cho chú xem ơi chú chú xem ơi đồ là mua không ha mai mua, mua hả mua đồ này là cậu hai trăm trời ủa cái cái cái cái, cái bụng xương cũng ngộ hơn người ta nữa ha cái tập đủ hả giờ chú không biết uh, thôi để ờ, giờ chú đồ đạt quần áo thì chú không có gành rồi để cho mẹ con gành thì giờ chú chỉ gửi tiền mua thôi bây giờ nè à, trước mắt là à, em sẽ gửi cho gia đình mình à, tiền để mua à, coi con học là con biết con học sáng chiều không hay là học sao học buổi sáng, không thôi vậy giờ mua ba ba bộ quần áo ba bộ chú gửi đưa tiền mua cho ba bộ rồi à, xong rồi bộ sách à, coi thiếu cái gì ở dụng cụ học tập tập viết gì đó mua cho tập thì chắc có rồi cặp dao có rồi nói chung là mua để cho bé học à, ờ, chuyến sau em xuống nữa thì em muốn thấy những cái đó như sách thì hiện tại chưa có nhưng mà quần áo của bé là phải có cho em nha yeah. em gửi bây giờ chị đi mua giùm em tại vì con chị chỉ biết kích cỡ thì mua liền mua liền cho bé hiện giờ bữa nay em sẽ ờ, gửi cho gia đình mình uh, à, okay. để em coi coi em có đem theo nhiêu em gửi mua ha rồi có gì về xong rồi nếu mà có được tiền thêm nữa thì em sẽ ờ, xuống em coi rồi ờ, mua hỗ trợ xe đạp điện rồi này nọ còn không nữa thì chị ờ, sẵn mình ra chợ á chị hỏi giùm em luôn rồi có gì điện cho em hay chứ em không có gành tại vì chị chính chị là cái người mà đưa bé đi học và người lái thì chị biết được cái kích cỡ xe đó xe đó như thế nào nói chung là đừng có tìm xe mắc quá tại nhiều không có đủ kinh phí à, mình cũng làm vừa thôi để hỏi đi ha rồi không có rồi cũng được không sao cô ơi ba bộ quần áo hết ta quần áo thì uh, bây giờ một bộ là vừa quần vừa áo luôn một bộ chắc cỡ khoảng uh, như ba bộ thì như là một triệu đi ha bộ sách nữa giờ thôi vậy tạm thời là em gửi cho gia đình mình uh, ờ, 3 triệu đi nha chị mua ba bộ quần áo giùm em với lại uh, mấy cái dụng cụ học tập gì cho bé với lại kèm theo uh, là gì nè uh, bộ sách bộ sách tiền nữa mua sao bộ sách thì em nghĩ chắc khoảng cỡ 500 ngàn à, là dư sức rồi cỡ khoảng đó đủ lại thì đúng rồi à vậy đông vậy rồi rồi đây một triệu hai triệu 3 triệu này là em gửi tạm ứng cho gia đình mình trước nha rồi chuyến sau em xuống rồi khi đó rồi em sẽ coi mạnh thường quân ờ, nào gửi tiền cho gia đình mình thì em sẽ ờ, hỗ trợ thêm à, cho chị biết cái tên danh sách mạnh thường quân hỗ trợ rồi để cho bé à, gửi lời cảm ơn tri ân hiện giờ trước mắt là như vậy đi nhớ nha ba bộ quần áo à, viết những thứ dụng cụ học tập cho bé rồi à, hỏi giá bộ sách đi hỏi giùm em chiếc xe rồi cảm cảm ơn uh, <laughs> tử hơn chị yeah. Dạ. Cô, dạ, em em dạ em nhỏ tuổi à, hơn em mới có ba mấy à hỗ trợ cho con chị à, tập cái này em tạm ứng thôi chứ chưa à. chưa chưa không chưa biết phải là tiền em không nếu mà về không ai gửi thì cái này mới là tiền của em <laughs> dạ. không ai gửi lại trả thì giống như là em hỗ trợ cho bé cái này cái, cái cái cặp này cặp gì cái cặp này chữ này ờ, chữ này cặp gì cặp này của ai á đẹp lắm đẹp lắm cặp này tên người khác trong tủ còn học uh, học tập tập uh, sổ số kiến thiết không ờ đúng rồi ở giờ ta cho bộ sổ số kiến thiết hậu giang tặng cái này à, cũng nhắc nó à, học tập cái sổ số kiến thiết ờ, không có nhà rồi tập rồi ờ, cũng giấy bạn dạ. thôi không có rồi thôi con được rồi sao được rồi được rồi được rồi phước hậu Nè, dạ, trời ơi nhìn em bị chịu chân vậy đứng là không có được dạ. rồi nhớ kia không đây nè đây nè mày cũng toán hả ờ, đẹp lắm còn còn nguyên ấy tao nữa mà mày toán hả không nó học tập với dòng nó còn nguyên xí trơn luôn rồi được rồi được rồi được rồi được rồi tức hả tức hả gan gán kiếm cho ra hả cho nó thôi học rồi bỏ đi này nè chú ờ tao nó gắn nó tìm cho được mày gắn tao ra đây sáng sáng chú xem nè chữ được lắm không tệ đâu nói chung là chữ <laughs> không quan trọng đâu mỹ học <laughs> giỏi là được rồi viết mà học giỏi được rồi đó thôi thấy gì cũng được rồi đọc được chữ bự rõ ràng chữ này dễ đọc lắm à, chữ bự viết bự ờ, thầy già rồi hả rồi thôi gì gán học nha có gì đi ờ, mua đồ uh, đồ với mẹ có gì trong tuần này rảnh đi tuần sau có gì em sắp xếp rồi em xuống bữa nay là thứ uh, tư thứ năm gì rồi thì có gì tuần sau đi em sắp xếp em xuống em xuống em uh, coi coi như thế nào ờ, <laughs> ừ vậy nha con rồi nói nhắn tin không có biết gì trơn á là... con còn cứu chị có biết chữ không biết chữ thì biết, biết chữ mà không không biết là bé nhắn không á hả nhắn Nếu như con cầu cứu chú đi con nặng mình đi học phải không đi học rồi thôi vậy chắc có lẽ Phước xin kết thúc clip tại đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào clip sau nha tuần sau nha bye bye và hẹn gặp lại chú bye bye nha chú về Cần Thơ nha đường đi mưa xa giờ sẽ chạy ra ngoài rồi vô lại chụp giùm anh tấm hình nữa liêm